phật âm đường theo đường theo quan hoàng bảy bật mời đời sinh chi si đà hồn cả hoa mới lung hoa hoa lan tao cùng qua mắt bắt đầu số người trần gian lão ông chết man thân các cô thiên đàn khổ nào thời việt ấy sự xa xa sai con mang cả về nước trà cầu sơn lâm lâm vừa gần cùng nghe sao nóng Giang giang yêu